Chào mừng các bạn đã đến với Khám phá Thế giới, nơi mà sẽ mang lại cho các bạn những thông tin hấp dẫn và những câu chuyện thú vị. Đến với Hàn Quốc, bạn không chỉ bị hấp dẫn bởi các nhóm nhạc thần tượng, đảo Jeju hay là phim truyền hình dài tập, mà còn rất nhiều điều thú vị khác nữa và điều thú vị đó là gì thì hãy đến với bản tin của chúng tôi ngay sau đây. Hiện nay, Hàn Quốc đang là một đất nước du lịch nổi tiếng ở châu Á bởi sự tồn tại song song của nền văn hóa truyền thống lâu đời và một xã hội hiện đại độc đáo. Bên cạnh những nền văn hóa truyền thống ấy còn rất nhiều điều thú vị mà chúng ta chưa biết. Một, Đàn ông dùng mỹ phẩm không thua kém nữ giới Mỹ phẩm giống như một vật bất ly thân của phụ nữ đặc biệt là phụ nữ tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, ở quốc gia này, đàn ông dùng mỹ phẩm cũng là chuyện vô cùng bình thường. Mỗi năm, họ chi rất nhiều tiền cho việc chăm sóc sắc đẹp. Theo một con số thống kê, thì có đến 20% nam giới tại Hàn Quốc trang điểm thường xuyên. Thậm chí ở đây còn có các chương trình truyền hình để tư vấn trang điểm cho nam giới. Bởi vì Hàn Quốc là quốc gia cực kỳ quan trọng ngoại hình và hình thức bên ngoài. Chính vì vậy các nam thần Hàn Quốc có nhan sắc không thua kém gì các nữ thần. 2. Người Hàn mừng sinh nhật bằng canh rong biển Ở các quốc gia khác, biểu tượng của ngày sinh nhật là chiếc bánh gato với những cây nến cắm lên trên. Tuy nhiên, người Hàn lại không như thế. Truyền thống của đất nước này là khi một người chính thức bước sang tuổi mới họ sẽ được gia đình nấu cho một bát canh rong biển đầy dinh dưỡng. Điều này sẽ nhắc nhở người đó về sự đau đớn của việc sinh đẻ cũng như sự chăm sóc mà người mẹ đã dành cho họ. 3. Lượng tiêu thụ rượu bia Hàn Quốc cũng là nước tiêu thụ rất nhiều rượu bia, vì hễ cứ gặp nhau, hội họp là họ sẽ uống rượu. Và họ thường chơi nhiều trò chơi để khiến ai ai cũng phải uống và uống thật nhiều. Soju là một loại rượu gạo truyền thống rất phổ biến và nổi tiếng của Hàn Quốc. 4. Có tới 250 loại kim chi Một bữa ăn truyền thống của người Hàn không thể thiếu được kim chi. Món dưa muối này được họ trưng dụng để làm đủ loại món, từ ăn sống sang cơm, nấu canh. Đừng bao giờ nói rằng bạn hiểu kim chi Hàn Quốc, bởi số lượng các loại kim chi của người Hàn đủ để bạn xếp vừa một căn phòng 10 mét vuông bởi họ có tới 250 loại kim chi. Nhưng nếu không phải chuyên gia, chỉ cần nhớ các loại kim chi chính là kim chi cải bắp, kim chi củ cải, kim chi dưa chuột và kim chi nước củ cải. 5. Thi đại học là sự kiện quan trọng nhất Cũng giống như kỳ thi đại học ở Việt Nam, kỳ thi Suneung hay còn gọi là kỳ thi đại học là kỳ thi quan trọng nhất trong đời một người Hàn Quốc. Người dân nước này coi trọng việc con em mình có thể đỗ đại học đến nỗi các bậc phụ huynh đã trích khoảng 10% số tiền của gia đình cho con em mình đi học lò ngay từ khi còn bé để chắc chắn rằng chúng sẽ có một kết quả tốt sau quãng thời gian dài học tập. Trước khi thi, các bà mẹ còn đi cầu nguyện cho con mình được thi đỗ và có điểm số cao. Kỳ thi này cũng mang lại sức ép rất lớn đặt lên vai những học sinh chỉ 17 tuổi. Ngày kỳ thi diễn ra, hàng nghìn phụ huynh sẽ tụ lại trước cổng trường học cổ vũ cho con em mình. Họ tặng cho các thí sinh những thanh kẹo để cầu chúc may mắn sẽ tới. Các thí sinh sẽ làm bài một cách thuận lợi và thành công. 6. Sử dụng Internet Explorer là bắt buộc trong khi phần lớn thế giới đem Internet Explorer làm cho cười về công nghệ thì ở Hàn Quốc, Trình Duyệt này là một nhân vật khá quan trọng và được pháp luật quan tâm chăm sóc. Các dịch vụ ngân hàng, thanh toán trực tuyến ở Hàn Quốc đều yêu cầu khách hàng sử dụng trình duyệt con đẻ của Microsoft. Luật này ra đời vào năm 1996 và có hiệu lực cho đến bây giờ. 7. Nói không với thịt chó ngày càng ít người ăn thịt chó. Hàn Quốc từng được mệnh danh là nơi tiêu thụ nhiều thịt chó, nhưng vào khoảng tháng 12 năm 2016, các khu lò giết mổ chó của các cửa hàng kinh doanh thịt chó đã bị chính quyền buộc dừng hoạt động. Các phong trào bài trừ việc ăn thịt chó diễn ra rất nhiều và họ được khuyến cáo là hãy nuôi chó như những người bạn. 8. Môn thể thao vua của Hàn Quốc là bóng chảy được du nhập vào Hàn Quốc năm 1905 do người Mỹ giới thiệu. Bóng chày đến nay đã trở thành môn thể thao phổ biến nhất tại Hàn Quốc. Nếu bạn là fan của phim Hàn, đặc biệt là những bộ phim nói về cuộc sống ngày xưa, bạn sẽ thấy người Hàn yêu bóng chày đến đâu. Những siêu sao bước ra từ môn thể thao này được xếp ngang hàng với những thần tượng âm nhạc, điện ảnh. 9. Có hàng loạt những ngày lễ lãng mạn Khác với các nước khác, mỗi khi đến Valentine là phái nam lại cuống quýt đi chuẩn bị quà cho bạn gái hay vợ mình. Lễ tình nhân ở Hàn là ngày dành cho nam giới. Vào ngày này, các cô gái sẽ mang hoa, chocolate, quà cáp tặng cho người đàn ông mà mình yêu thương. Tuy nhiên đừng vội mừng, vào ngày 14 tháng 3, hay còn gọi là Valentine trắng, đàn ông sẽ phải chuẩn bị quà gấp 3 lần số mà mình nhận được vào ngày 14 tháng 2 để đáp lại tình cảm của phụ nữ. Và nói thêm, tất cả đều phải mang màu trắng. Nhưng không cớ gì chỉ có ngày 14 tháng 2 là lễ tình nhân. Ở Hàn, người ta có săn 7 loại ngày của tình yêu. Mỗi ngày là một hành động thể hiện sự yêu đương khác nhau. Ví dụ như ngày kiss vào tháng 6, ngày hấp vào tháng 12 hoặc ngày chụp ảnh vào tháng 9 hoặc ngày vàng, ngày hoa hồng vào tháng 5 khi các đôi tình nhân ăn diện với tông màu vàng và tặng nhau hoa hồng. Ngày bi thảm nhất có lẽ là ngày 14 tháng 4, được gọi là ngày Valentine đen dành cho những người vẫn trong cảnh giường không gối chiếc. Vào ngày này, Ban Liên Hợp những kẻ không có gấu sẽ ngồi ăn món mì đen Yayangmyeon, ấp ủ hy vọng năm sau mình sẽ được hưởng các ngày lễ có màu khác chứ không phải thứ sền sệt đen kìm kịt đang ăn. 10. Người Hàn cực tin vào nhóm máu Đối với người dân Hàn Quốc, họ có một tín ngưỡng mà hầu hết ai cũng tin tưởng tuyệt đối, đó là nhóm máu. Trong khi người Việt, người Trung Quốc có sở thích soi từ đầu xuống chân người khác để phán đoán về tính cách một người. Học phương Tây, chuộng bói cung hoàng đạo, thì ở Hàn, mọi chuyện được giải quyết bằng tờ giấy xét nghiệm nhóm máu. Họ tin rằng nhóm máu chảy trong cơ thể con người sẽ nói lên tính cách và xu hướng hành động của con người ấy. Và tin buồn cho các bạn nhóm máu B, đặc biệt là các bạn nam người Hàn không ưa nhóm máu B tí nào đâu. Họ có hẳn bộ phim Bạn trai tôi có nhóm máu B chỉ để cho cả thế giới biết những kẻ nhóm máu này tính cách khó chịu ra sao. 11. Đa phần người Hàn có họ giống nhau. Theo số liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia năm 1985, trong tổng số 275, họ của người Hàn Quốc có 44 họ chỉ được sử dụng ít hơn 100 người trong khi lại có một số họ có đến vài triệu người. Trong năm 1985, dân số Hàn Quốc là 40 triệu 410 nghìn người. Có năm họ vô cùng phổ biến như Kim, 8,7 triệu người, Lee, gần 6 triệu người, họ Park, 3,4 triệu người, Choi, gần 2 triệu người và Jung, 1,8 triệu người. Số còn lại tự 270 họ chia nhau. 12. Sử dụng quần áo và mỹ phẩm Mỹ phẩm và váy ngắn là hai vật dụng thường xuyên sánh đôi cùng các chị em phụ nữ Hàn vì họ rất chú trọng vẻ bề ngoài của mình. Họ thường xuyên sử dụng nhiều loại mỹ phẩm cho da, cho tóc. Nhiều người phải trang điểm mới ra đường, nếu không sẽ không ra khỏi nhà. Và đối với các bạn gái xứ Kim Chi này thì diện váy ngắn và quần đùi là rất bình thường. Mặc dù trong giai đoạn năm 1963, đến năm 1979, họ từng bị cấm mặc váy cao hơn 20cm so với đầu gối. 13. Người cùng họ không được phép lấy nhau Luật lệ này tồn tại từ thời Cho Son và bắt nguồn từ đạo khổng với mục đích bảo toàn sự trong trắng trong mối quan hệ họ hàng. Họ sợ rằng người cùng họ sẽ có mối quan hệ máu mủ không biết trước được, vì vậy tốt nhất là không nên cưới nhau để đảm bảo trong sạch tuyệt đối. 14, sinh nhật to nhất trong đời người là sinh nhật đầu tiên. Hàn Quốc cũng rất coi trọng ngày đầy tháng của một đứa trẻ. Vì vậy, ngày sinh nhật đầu tiên hay còn gọi là Donjanchi sẽ được tổ chức vô cùng linh đình. Trong ngày vui không chỉ của đứa bé mà còn là của gia đình này, đứa trẻ sẽ được bố mẹ cho mặc bộ trang phục truyền thống Hanbok và đội mũ. Vẫn không thấy bóng dáng của chiếc bánh sinh nhật đâu, nhưng bù lại là cả một mâm toàn những món sơn hào hải vị, bao gồm canh rong biển, các loại hoa quả ngon nhất, pangeon, một loại bánh pancake của người Hàn và bánh gạo. Nếu bạn có vinh dự được gia đình người Hàn mời đến tham dự lễ Donjanchi của con cái họ, đừng có vội đánh chén thức ăn. Ý nghĩa của buổi lễ này còn lớn hơn cả mục đích chiêu đãi khách khứa rất nhiều – đây chính là dịp để người lớn dự đoán về tương lai sau này của trẻ, được tổ chức Don Donjanchi. Phụ huynh của đứa bé sẽ bày lên một vài món đồ và để cho con mình chọn món đồ mà nó ưa thích nhất. Sau đó, tùy vào món đồ mà đứa trẻ đã chọn, họ sẽ có phán đoán về đứa bé khi lớn lên. Nếu thứ mà đứa trẻ chọn là một chiếc bàn chải hay một cuốn sách, tương lai nó sẽ rất thông minh. Nếu đứa bé chọn tiền, sau này nó sẽ giàu có. Hoặc giả sử như đó là thức ăn, sau này đứa bé sẽ không phải lo bị đói nữa. Cuối cùng, nếu vật được chọn là sợi chỉ, tương lai đứa trẻ sẽ rất trường thọ. 15. Quốc kỳ Hàn Quốc Quốc kỳ Hàn Quốc được gọi là Taeguki, mang trên mình ý nghĩa toàn diện về thế giới theo tư tưởng đạo giáo và Phật giáo. Nền trắng thể hiện sự hòa bình, vòng tròn tượng trưng cho sự vĩnh hằng, cấu tạo bởi âm và dương tượng trưng cho sự đối lập, những quẻ bát quái xung quanh thể hiện các nguyên tố cấu thành nên vạn vật. Ý nghĩa của cờ Hàn Quốc, hai phần âm và dương xuất hiện trong phần hình tròn và các phần gạch xung quanh đều tượng trưng cho những thứ riêng biệt. Theo chiều kim đồng hồ, bầu trời phía nam mùa hè không khí, mặt trăng phía tây mùa thu nước đất phía bắc mùa đông đất và mặt trời phía đông mùa xuân lửa. Quốc kỳ Hàn Quốc tượng trưng cho nguyên lý của đạo giáo về sự thống nhất vũ trụ trời đất. Như vậy, với các thông tin mà chúng tôi cung cấp như trên, các bạn đã hiểu thêm về Hàn Quốc rồi chứ? Nếu có thể, hãy một lần ghé thăm nơi đây trong một ngày gần nhất nhé!